Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái ờ, bộ sản phẩm hột tài xỉu báo dung Như anh em đã biết ấy, bây giờ trên thị trường có rất nhiều những loại hột tài xỉu khác nhau thì cái Hôm nay muốn giới thiệu với anh em cái hột tài xỉu báo dung Chúng ta sử dụng cái miếng ờ, chấm từ Khi chơi chúng ta chỉ cần đưa được một cái bộ hột này vào thôi Và bộ hột này thì hoàn toàn không tăng tích gì cả Anh em sử dụng cái bộ hột này đưa vào và làm cái anh em làm cái được hoặc là đưa cho người ta làm cái cũng được về cái bộ hột này thì bao với anh em này là 500 là hoàn toàn không dính không hít này. ngâm nước muối nổi đây, tôi sẽ thử cho anh em Đó. đây cục 500 anh em tôi sẽ thử lại Đó hoàn toàn không dính không hít gì cả bao cho anh em là có trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì thì cái đấy anh em yên tâm thứ hai nữa là nước muối đây Đó, nước muối thì nổi nhá tôi rửa qua cái nước suối ấy về phần à, ngâm nước muối như thế rồi thử cục hít cũng rất là ok bây giờ tôi sẽ lau qua và tôi test thử cho anh em xem nó cũng giống như cái hột báo dung à, hai mặt kia còn gọi là báo dung nhất lục thì cái này hột này tôi làm vào mặt lục có nghĩa là khi nào có lục lên thì máy sẽ dùng chúng ta biết còn không có lục thì tất nhiên máy sẽ không dùng và khi có lục lên thì chúng ta sẽ đánh lục tài đây là cái máy cục dung này. cục dung rồi đây tôi đang tắt đi khi tôi bật lên anh em nhìn cái đèn này nó chớp Đó. đây cảm nhận cục dung này. đó anh em nghe thấy chưa bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem này. Đó, như tiếng này có lục 100% này đó 156 ấy. khi có lục là máy sẽ rung đó, có lục thì chúng ta sẽ đánh lục tài như trái này tiếp tục vẫn có lục anh em nhé thậm chí hai con lục cơ đó, một có một con lục 136 trái này là trường hợp trái phản bởi vì nó có lục khi à, trong tài xỉu thì trái phản là chuyện bình thường Đấy, như trái này tiếp tục vẫn có lục anh em này. Đó, 146 ấy tan lên một như chén này không có lục không có lục thì chúng ta sẽ đánh xỉu hoặc không đánh đó một một bốn như chén này chắc chắn có lục 100 trăm đó hai năm sáu chén này không có lục hoàn toàn không có lục nó ờ, như chiếc áo này gọi là chật phản này bởi vì nó không có lục nhưng mà nó lên tài như thế này tiếp tục không có lục anh em nhé Đó, 455 này và 445 thế này vẫn không có lục như thế này chúng ta đánh xỉu Đó, 332 thế này tiếp tục không có lục anh em nhé đó, 2, 4, 5, tay 11 Như thế này chắc chắn không có lục nhé Đó, 2, 3, 5, xỉu 10 Trên này vẫn không có lục nữa anh em ạ đây gọi chân phản nữa này đây thì chắc chắn là có lục 100 trăm máy rung anh em nghe máy dấu rất là mạnh đó. chắc chắn là có lục rồi. chúng ta sẽ đánh lục tài đó 256 trên này tiếp tục có lục 100 trăm luôn thậm chí hai con lục à. vẫn một con lục như trận này chắc chắn là không có lục rồi Nào đây là trận phản nữa Đấy, như thế này chắc chắn là có lục anh em này khi máy rung có lục chúng ta sẽ đánh lục tài nó ba bốn sáu cái này không có lục nó à? một hai bốn nó như trường hợp xe này nó có lục 100 trăm anh em nhé đó, đây là một chiếc phản nó có lục nhưng mà nó lên 116 à, xỉu 8 thì vừa rồi tôi hướng dẫn sự à, test thử cho anh em và giới thiệu với anh em về cái bộ bộ hột tài xỉu báo dung bộ máy báo dung à, tài xỉu này. khi vào chơi anh em có thể chỉ cần đưa bộ hột này vào thôi là có thể anh em làm cái cũng được hoặc là anh em đưa cho người khác làm cái